Bài số 1 đó là tìm hiểu về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau làm thí nghiệm. À, sơ đồ mạch điện thì các con cũng đã được học ở chương trình vật lý lớp 7. Sơ đồ mạch điện hôm nay chúng ta cũng có sơ đồ như sau. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái đoạn dây dẫn. Đây, đây là đoạn dây dẫn mà chúng ta cần khảo sát. Hai đầu sợi dây dẫn này được ờ, mắc song song với một vôn kế. Và để đo cường độ dòng điện chạy qua sợi dây dẫn này thì chúng ta sẽ dùng một ampe kế. Và chúng ta sẽ có một khóa K đóng vai trò như công tắc để bật tắt trước khi chúng ta làm thí nghiệm. Và toàn bộ mạch này sẽ được cung cấp bởi một nguồn điện có hiệu điện thế đặt vào hai điểm A và B. Và giả sử ở đây thì điện thế đặt vào đầu A của chúng ta là dương, B là âm. Thế thì câu hỏi đầu tiên thầy Hữu Tình xin dành cho các con đó là nếu với sơ đồ mạch điện như trên hình vẽ này nếu chuyển thành mạch thực tế thì theo các con chúng ta sẽ mắc đầu dương ampe kế vào đâu? Thầy nhắc lại, dương ampe kế thì ở hồi lớp 7 chúng ta làm thí nghiệm và chúng ta biết dương ampe kế thì cực đó sẽ có ký hiệu bằng một cái núm màu đỏ, núm vặn hoặc chốt cắm màu đỏ. Còn cực âm thì có chốt cắm là màu đen.